nó chỉ cách võ anh văn khoảng 70 à, mét đó đường võ anh văn ở phía trước đó các bạn đó xe tôi chạy là đường võ anh văn vào đây khoảng 70 mét là tới nhà của mình rồi ha cặp nhà ngang năm dài 13 hai căn 50 13 nha các bạn hai căn chung một sổ nếu ai có điều kiện thì à, chúng ta mua hai căn luôn căn ở gần cho thuê nha các bạn vị trí này mà cho thuê tới khoảng 5 à, hoặc 6 triệu một tháng diện tích của nhà là ngang năm dài 13 ở phía trước thì à, chúng ta còn một cái sân để xe như các bạn đấy sân này là khoảng 2m2 đủ để chúng ta để một chiếc xe đền nhà nước ha các bạn nước sạch ở phía trước có rồi về sổ hầm chúng ta bắt vào và vào thì chúng ta có một cái cửa kiển như các bạn nó kính cường lực đó cửa kiển cường lực gia chủ đã bắt cho chúng ta rồi đầu tiên là phòng khách thì cũng là rất là rộng rãi thoải mái bởi vì có chiều ngang 5 mét nên là rộng các bạn ở giữa thì chúng ta có cầu thang lên lầu còn à, phía sau là bếp bếp cũng rộng rãi thoải mái luôn không gian bếp quá trời rộng luôn về thái hồ trưng bày à, cái phía sau cùng nữa là toilet toilet ở phía sau nữa các bạn từ phía sau chúng ta nhìn ra phía trước các bạn thấy không rộng rãi thoải mái cái vị trí này mà chúng ta mua về kinh doanh buôn bán rất là ok đường thì đường thông đường thông đường bê tông sạch sẽ đường trước nhà 10 mét à. Bây giờ thì xin mời à, quý cô chú anh chị cùng chị Thanh mình lên lầu ha Mình sẽ mở phía trên thì có những gì Cái này thì à, cầu thang bằng đá hoa cương Tay vịn bằng gỗ 513 à, Bên phải chúng ta có phòng Rộng rãi thoải mái luôn 5 mét nữa là rộng phía trước thì có sảnh rất là lớn ha wow sảnh lớn bao la ra đường võ văn văn một chút xíu à 53 44 con nữa chút xíu vào 44 quá đẹp cái này là mặt tiền lớn cho nên chúng ta ở kinh doanh buôn bán rất là ok à, trên có hai phòng phòng trước phòng sau so thì quả giếng trời nha các bạn đó phòng rồng cực kỳ luôn phòng báo rồng luôn á hôm nay thì thánh có khách đi xem đây luôn khách cũng đang quay nha phía sau đất trống thôi đây trên lầu của toilet này đặc biệt là sùng, à, sau này có giếng trời các bạn ha đó nhìn thấy trời vào là mình phải phơi đồ phải quần phơi áo thoải mái cái bằng mua bán còn nếu mà chúng ta mua cả hai căn thì chúng ta giữ sổ luôn giữ sổ lên ta về căn nợ căn cho thuê cái vị trí này mình cho thuê khoảng được năm sáu triệu một tháng luôn đó. khu dân cư hiện hữu nhà đẹp lắm các bạn và cảm ơn à, quý cô chú anh chị đã xem video của Thị Thanh các bạn có có nhu cầu mua nhà, mua đất, mua đai, mua kho, mua sườn thì cứ liên hệ trực tiếp cho chị Thăm theo số điện thoại là 0971 090 978 hoặc là thu 3 0938 024424 và chúng ta kết bạn Zalo hay các bạn để được xem nhiều sản phẩm của chị Thăm trên Zalo cũng như YouTube. Bye bye, hẹn gặp lại à, quý cô chú anh chị trong những video clip tiếp theo.